Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh bắt đầu quá trình suy yếu. Vì thế hôm nay hầu khắp Bắc Bộ đều có chung trạng thái là tạnh giáo ít mưa, có nắng ngay từ sớm, nhưng tình trạng giá rét vẫn còn duy trì từ 9 đến 10 giờ sáng. Phải từ sau 10 giờ thì trời mới bớt rét hơn. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 22 độ, khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Về đêm nền nhiệt ở miền Bắc vẫn trong ngưỡng thấp. Dự báo đợt rét khô ở miền Bắc sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 2 khi có khối khí lạnh lệch đông mang hơi ẩm từ biển vào. Dưới tác động của khối không khí lạnh này, từ đêm ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 2, miền Bắc sẽ chuyển sang thời tiết nồm ẩm, trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và mưa phùn. Dự báo trong tháng 2 không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh nên rét đậm rét hại vẫn còn xảy ra. Khối không khí lạnh yếu đi thời tiết miền Trung cũng chuyển tốt nhanh. Trong ngày hôm nay cả miền Trung trời sẽ có nắng nên nhiệt ở Trung Bộ vì thế cũng tăng dần Cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế giao động trong khoảng 20 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao 24 đến 26 độ. Còn vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng 27 đến 30 độ. Sau đó cũng từ ngày mùng 1 tháng 2, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng đón mưa xuân với hình thái thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có sương mù và mưa phùn, trong khi đó các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định lại đón mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ở phía Nam trong ngày hôm nay trời nắng nhẹ, nền nhiệt trên cả hai khu vực duy trì ở ngưỡng mát mẻ, phổ biến dưới 27 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và từ 30 đến 32 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Về đêm tác động của không khí lạnh cũng làm cho nền nhiệt ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm sâu. Khu vực vùng cao trời rét với mức nhiệt ở dưới ngưỡng 15 độ, còn khu vực Nam Bộ trời cũng rét nhẹ với nhiệt độ là từ 18 đến 22 độ. Dự báo trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2, do tác động của nhiễu động gió đông nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đón mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh.